Ok hello, chào ờ, các anh em mới vào nhá uh, Chắc là cái trận này nó là cái trận uh, Tôi nghĩ là nó sẽ là cái trận cuối cùng của buổi livestream hôm nay đấy Nhá Mục tiêu của ngày hôm nay là chúng ta sẽ um, lên rank queen Và tôi cũng chỉ còn một trận nữa thôi là chúng ta lên rank queen rồi Thế nên là nói thật là cũng là rất là cảm ơn Rất là cảm ơn các anh em đã ngồi với tôi đến cái giờ này phải nói thật là chúng ta đã ngồi với nhau đến bốn con game rồi Và đến cái giờ này chắc anh em cũng đã mệt rồi Nhưng mà đấy, anh em biết rồi đấy Chúng ta chỉ còn một game nữa thôi là chúng ta lên queen rồi Thôi thôi ngồi lốt nha anh em nhá Lốt cái trận cuối Lốt trận cuối thì rất là hy vọng là các anh em sẽ um, đưa ra những cái lời tư vấn uh, Những cái lời vàng ý ngọc của các anh em Đấy, dành cho tôi Để tôi có thể dễ dàng lên queen nha anh em nhá đừng có lừa đừng có lừa tôi đừng có mà coi như là là chỉ đều nhá chỉ đều nhá chỉ đều là tôi bán luôn đấy cứ vào vẩn thôi mấy ông coi như là chỉ đội hình tư vấn đều thế anh em thấy là chúng ta chơi gì nào chơi gì hợp lý nào anh em chơi uh, hunter à à không chơi chín ép à anh em thử thử thử comment đi xem là trận này thì chơi cái gì ok 6G Glacio Top 1 đô lết 2 lết Ui Thôi thì nhật kèo này luôn chứ gì nữa Nhật kèo này luôn con chân chờ gì nữa 6 Glacio luôn Anh em nhá không nói nhiều Chơi bộ lạ lên Queen là mới kinh chứ Ở đây sao Có cái gì đầu game Chả có cái đéo gì cả Ra bài linh tinh thế nhở Sợ thật hay làm quả coi như là 6 Glacier School Hunter lên 3 sao có Eco đây anh em ạ Chơi cái đội hình này phải Eco Bình thường đâu ấy được đâu Không chơi được chuyện thắng đâu Bộ này không chơi được chuyện thắng Hay trận này lại là một trận uh, Skull Hunter tiếp nhỉ anh em nhở Anh em uh, thấy thế nào Chơi Skull Hunter tiếp được không Được không anh em Được không Ổn không Này nó ra Skull Hunter này Ôi chơi mạnh ấy nhá Không yếu đâu Anh em cứ bảo yếu không yếu đâu nhá nhiều khi anh em cứ nghĩ là cái con Skull Hunter này nó yếu nhưng mà nếu mà nó lên 3 sao ấy, nó gọi là đàn đệ ấy, đánh nhanh ấy. Mấy cái con đệ của nó toàn là đánh kiểu sát thương thuần thôi. Kinh phết đấy. Mà ít ra con này giáp của nó to hơn con con Velom anh em ạ à. Anh em thấy hợp lý không? Anh em nghĩ là tôi có lên chơi lại làm lại một trận Hunter không? Skull Hunter không? Nhề yeah. Nhề yeah. Skull Hunter đấy Nó ra rồi cho chơi đấy Ờ đệ nó không đánh được nhanh Đấy là anh nói thế thôi Anh đúc quét thế thôi Cho anh em đồng ý <laughs> Lôi kéo anh em tí <clears throat> Thôi cô luôn anh em ạ Trận này có thằng nào phá eco thì tôi cũng mặc kệ Bộ này phải chơi cô Chơi 6 Glacier này Đấy chơi 6 Glacier là phải eco Bộ này uh, đã thử rất nhiều lần rồi và không bao giờ có thể chơi uh, không eco được thì cô có tiền roll bài mới chơi được À hay là chơi live blade live Ờ Live blade live à Búa set không Không có búa set Live blade live 3 sao thì cũng tiền đấy nhở Phải không hai lên like nhá thử nhá chiều anh em vãi đái chiều anh em đấy nhở thôi vì uh, chơi live blade line nên là thôi nhá bán mấy con này đi nhá cho đỡ mất thời gian <laughs> giữ lại mấy con để đép ra quái thôi anh em ạ còn lại để bán live blade line luôn ở 7 à ba sao à live blade line thì lại uh, Ờ cũng được, cũng được, cũng chơi được Thôi không có xây dựng client đâu anh em ạ Tốn tiền, tốn thời gian lắm Cứ một phát form luôn Đến level 7 roll form luôn Trận này có thằng nào phá eco không? Không có Cứ hên hên làm một trận mà không có ai phá eco là được Con gì top 1 Con gì top 1 sáng cũng 100k À được em Cố gắng nhé Nguyễn Minh Ghim Nguyễn Minh lại Cung đen luôn à Anh em thích rồi chơi cung đen cho anh em xem luôn Nhưng mà phải đép rau quái À cặp Dalian này Dalian này có quen không nhỉ Có phải là Dalian mà hay xem kênh của mình không nhỉ Hôm qua anh không clip hả? Hôm qua anh có, anh có clip mà. Hôm qua anh có livestream. <laughs> anh em ở đấy chuông nhá. Anh em không biết gì cả. Hôm qua tôi có livestream anh em có biết đâu. Chả có ai vào xem. Anh em phải ấn like nhiều, tương tác nhiều thì nó mới lên thông báo ấy, hiểu không? Tôi nhắc đi nhắc lại bao lần rồi. Rau này bán có súng hố không nhỉ? round này bán hơi tham một tí Thôi thôi không không Không không lên không lên không lên, không lên. Nhưng mà live blitz live nó không ra này Chết rồi bán mất Skull Hunter rồi Death Rock, rock quái kiểu gì đấy hôm qua anh em bận Euro rồi Hôm nay cũng có Euro mà sao anh em vẫn không bận <laughs> Đều <clears throat> Hello chào Phi Trần nhá Chào anh em Phi Trần Hy vọng trận này sẽ ờ, không có ai phải eco để để có đủ tiền để roll được form được đội hình ba hunter à cho ba con hunter à ui như này chắc không ăn được đâu nhở ui như này vẫn ăn được đấy Thôi thôi thôi Có thằng là con yếu hơn mình Cái này chắc không ăn được Thằng này yếu này Rồi, round 9 rồi, round 10 Đấy Round 10 này là chơi được Thôi tôi nghĩ là cứ up cấp lên cho nó chắc anh em ạ Chứ còn chơi cái này mà toang lao quái gì là toang Cứ up lên cho nó chắc ba hunter rồi anh em không cần lila nhiều anh em bảo lila nhưng mà không cần xong rồi bán hết mấy cái con cung đi thôi bán hết bọn này luôn đội ra 15 lăm áo sắp ra bò đây là một cái thứ mà nó không cần làm. xin thì cấm đánh ngon hơn tí nữa chơi ờ, lula búa xét có rồi nhá ổn đấy thôi bán hết cung đi con Thêm con gấu tí tiền này Hơi căng đấy nhá Tôi vẫn chưa có một chút nào dính dáng đến cái đội hình này cả Búa xét Ba tia, ba tia búa xét anh em ạ Thiếu cái ba tia M O M đây có 3 tia MOM bốn set của khi thôi anh em ạ chẳng cần đâu giữ giữ cái chống ờ, cái gậy gai ngon hơn cái gậy gai và cái ba tia ngon hơn thôi được đợi tí đội hình này quá sida luôn trên này còn có cả bit cơ Nhưng mà tôi um, tôi uh, có một cái hy vọng là cái con con Lula ấy Nó sẽ clear cái bọn bit nhanh Có thể chơi được Phải đủ tốc đánh và có ba tia Sống sót được đến round 30 Có được không? Có thể sống được đến round 30 không? vua dân Clyde đép quái thôi Mua dần Clyde đép quái tí bán Clyde đi vậy bốn glacier à, bốn Clyde ở ở level 7 anh em ạ bốn glacier bốn Clyde ở level 7 đội hình mạnh mà đúng không phải phải phải phải giữ lại cái máu chứ tầm này máu tụt kinh rồi không, bán rơi gì anh em cứ bảo linh tinh Chưa bán được Tầm này phải phải đến lúc mà nó tụt máu nhanh Thì tôi làm sao tôi giữ được máu tôi Tôi chưa kịp làm cái thử thách này thì tôi đã toang mất rồi Anh em cứ bình tĩnh Sợ lắm đấy Không đơn giản đâu anh em ạ Ở level 7 phải form được Form được là 4 Clyde Và 4 Glacio sau đó thì chúng ta roll đến lúc mà đến round 20 ấy là phải chuyển được đội hình thế thôi roll từ từ kiếm mấy cái con co cây rồi con uh, line blade line trông có vẻ lâu hốp vãi cứt bây giờ vẫn mới có một con ạ nhưng mà tôi nghĩ là cái con này không ai chơi đâu tí tôi roll thế nào nó cũng ra đâu nhưng mà chúng ta sẽ chơi ở 7 nha anh em nhá không không lên 8 đâu lên 8 tiền không có ấy trận trước có vẻ khá là thiếu tiền con này chỉ cần một con thôi ui mẹ ra 15 rồi này tôi lên 8 nha anh em nhé lên 8 lên 8 tôi nghĩ lại rồi Ui chưa kịp bật hồi máu Chán thế Đừng bảo không đép được quái bốn Glacier là khỏe rồi Lên tám anh em ạ Lên tám lên tám lên tám lên 8. Sau đợt này tôi cũng bán hết đi Tôi lên tám, Lên tám luôn anh em ạ Ui, xa rớt này Thôi bán rơi luôn Bán rơi luôn, bán rơi luôn Cái này thì ghép cái blink à <coughs> Sợ quá nhờ Đây rồi Thiếu một con Nhưng mà Live Blade Live Mày ở đâu Anh em ơi Hay là tôi chơi con sai linh Thôi Chiều anh em Bỏ luôn Ôi đéo ra này Các anh nhở Là sao Rôn không ra anh em ơi Chết rồi Rôn không ra Thật là như thế luôn 48 máu Mẹ ơi Sắp toang cái lơi rồi Khổ ơi à. Khổ Đủ bộ rồi vẫn đéo có hổ này Cay đấy nhở Ui con sai linh ra được hai con rồi này Chết tôi rồi Bài này đét quái của gì đấy Ra dạ. Ra dạ đi Ra dạ. Ui mẹ cả tôn ngộ không có thứ mà tôi lại không được chơi con kia mới cay như này Thôi gặp bộ bít toang rồi Còn bị đẩy nhiều ấy, chuyện này xì đá quá chiều anh em chơi uh, ờ, live bullet live nhưng mà đấy anh em thấy có chưa vẫn chưa thấy đâu ủa thế là sao thế là sao đây rồi Được không bạn ơi? Được không bạn ơi? Được không bạn ơi? Cắt chuôi luôn mới kinh như này. Ui ui ui ui ui. Được không? Cắt chuôi luôn mới kinh như này. Ý trời, ý trời. Ý trời. không không chơi được anh em ơi Thôi bình tĩnh Được rồi Đây nhá Đúng cái đội hình này full form ở 8 Doom Cây 3 Libreless La 3 Thế thôi Đúng cái đội hình này luôn Form ở 8 Lấy mẹ cái búa xét đấy nha mọi người. Không biết có toang quái không đây Ui Trông có vẻ cũng kinh đấy Anh em ạ Ê Trông có vẻ cũng kinh đấy Đúng rồi Cây ba đây Ờ xong được Con này ra Búa xét vào anh em ạ Con light blade light này phải có búa xét mới đấm được Cây tăng Ui ui Ui nhìn clear kìa Anh em nhìn clear kìa Nhưng mà chết mẹ nó từ bao giờ rồi Nó trông yếu vậy Ồ Sao yếu vậy Mất mẹ dạng luôn Yếu thế trông yếu đấy nhở cây không không tăng được luôn like bullet like đồ như này rồi mà sao yếu thế Ghép ba tia hai tiền thì phải ba sao Đúng Yếu quá Ui, thôi xong à? Gặp cái bọn cờ lai thì đam đâu ra Được không? Tăng tốc lên Được có 3 Ui, ăn được cờ lai đấy Ờ Thế thì cũng kinh ấy chứ Daniel đi luôn này Cờ lai yếu quá Không ăn thua Ui Lên 9 anh em ạ Lên 9 thêm khống chế bao Không, tôi quyết định lên 9 Anh em đừng cản tôi anh em đừng có cản tôi, tôi lên 9 đây 38 lên được 9 Đéo cần Đéo cần 3 sao Lên 9 Anh em đừng cản tôi Tôi lên 9 đây <clears throat> Phải có con này anh em ạ à. Phải có con này Có con này Lên 9 cho tôi roll con này 3 sao cũng được Có Tetsulami rồi Có khống chế anh em ạ có khống chế, có có khống chế, có khống chế. Có khống chế là chơi được bọn bit, yên tâm. Chỉ cần nó nó tung một trưởng thôi. Đấy. Thế là chơi được. Chỉ cần như thế thôi là chơi được. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Ừ, được chưa? Ok chưa? Ổn chưa? Ổn áp chưa? Đấy, bây giờ ổn áp này. Bây giờ lên 9 mới coi như là rôn ba sao. Hiểu không? Ừ, đẹp trai, đẹp trai. lên chín thôi đúng rồi có khống chế nó khác anh em ạ bây giờ con này nó khống chế vào nó tung trưởng một phát là con này nó đánh thêm được ba bốn giây Lấy tôi lọt được cái thằng bít kìa Nhưng mà có Tesu vào tôi không lọt nữa Được không? Clear cái bọn bit này đi Mấy cái thằng bit chó chết này Thấy chưa Thấy chưa Thấy chưa Thấy chưa Ui rồi clear khỏe luôn anh em ơi Anh em ơi anh em ơi Thích chơi không có ba tia Chơi ghép critical luôn Rồi Đấy bây giờ roll 3 sao này Roll 3 sao hợp lý luôn nó tìm quá Bọn này còn lại toàn biết mà Không sợ Ui nhưng có thằng Hunter nhá Thằng Hunter nguy hiểm nhá Thằng Hunter khá nguy hiểm Với 6 Hunter Định chơi 9 Hunter đây mà à, Chắc là chơi 9 Hunter đây này Đúng rồi 9 Hunter khá là, là nguy hiểm Chơi kiểu gì được nhỉ Live Blade lai khá mỏng Đứng ở đằng sau chỉ có 1.000 máu thôi Khả năng cao sẽ bị bớ và con Live Blade Line Ui Live Blade Line đấm kia Đều thế là không ra Tsunami À không ra um, Live Blade Line Đều quá à, Rồi Rồi nhỉ 16 máu chắc là chết đấy Rồi rồi Ui Được bạn ơi Được bạn ơi Ui gặp thằng Hunter này Hay quá Hay quá Không sợ lắm Nhưng mà con live Lai live chết mẹ nó rồi Biết ngay mà Con live Lai live mỏng quá Nhưng mà không sao vẫn ăn được Ô thì tôi ăn hết à Ô tôi ăn hết à Ê Lai live lên bàn đi nhá em nhá Thôi Rao sau uh, không gặp thằng Hunter nữa thì chắc là không phải roll nữa đâu Rao sau gặp thằng uh, thằng thằng thằng ấy mà Thằng biết mà, biết sợ gì, biết sợ gì Mấy thằng biết sợ gì đâu Ghép Blink, à đúng rồi, đúng rồi Đúng, anh em nói đúng <clears throat> Gặp mấy thằng biết chắc không sợ đâu nhở Chắc là không sợ đâu, không thua được đâu Chắc không thua được đâu Cộng 2 này Ui cộng 2 mạnh Tôn lộ không ạ à. Hay quá nhưng bị Doom rồi Tôn lộ không bị Doom Anh em nhìn con live blade live của tôi kia Ui live blade live 2 sao cánh kèo luôn Khỏe thế Đúng quá nhở Tetsulami 2 này Ê Có ở trường tôi đập cho Tetsu ấy Chứ tôi không có đập cho live blade đâu Vớ vẩn luôn mấy cái đi không lại chết con mẹ nó bây giờ đấy là tôi là đùa đấy anh em ạ đấy là tôi là đùa đấy đéo tham nữa chén cuối chén cuối chén cuối chén cuối đéo có chén cuối rồi anh em ơi ui sống nha, sống nha, đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết sống sống sống sống sống bạn ơi sống sống sống bạn ơi sống sống sống được không sống được không Sống được không Sống được không Sống Có sống Sống được không Sống được không Sống được Sống được Chén cuối bạn ơi Chén cuối Một con nữa thôi Một con nữa thôi Một con nữa thôi mà Đây nó là cái lần run cuối cùng anh em ạ hai tiền run được ra một con Live Blade Và hai tiền để mua nó anh em ơi Tôi tin vào sức mạnh của tình bạn Anh em hãy ủng hộ tôi nhá Trên cuối Sáng quá những đéo có Chết rồi Làm sao bây giờ bán Tetsu đi à Thế bị ngu người đấy Không Không được bán Tetsu đi ừ, Nhất định là phải có ở round sau Round sau round 30 vẫn được giữ tiền Round 31 phải có nhá Chết mẹ rồi Quả này có vẻ không ổn À khá ổn khá ổn Khá ổn Khá ổn khi mà combo khá là đẹp ở đây combo khá là đẹp Ui có vẻ như là không ổn rồi Anh em ơi Kìa nó vẫn đánh đánh cái con live blitz của tôi Ui nó chết rồi nó chết rồi nó chết rồi Vậy là tôi còn hai con Được được được được được được được được được được Ui chén cuối Đây rồi anh em ơi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Nhưng mà nó là ra 30 Rất đéo phải đập trứng Nhớ đâu round sau nó ra Độc chứng có tên su luôn Vô địch Ồ Hợp lý chưa Hợp lý chưa <laughs> Ơ có cái mùi gì ấy nhở Anh em có ngửi thấy mùi gì không Mùi của chiến thắng <laughs> Ui, cái mùi của chiến thắng nó đến với tôi rồi Thơm, thơm sớm Ôi anh em ơi tôi đã lên Queen rồi đây Ôi thôi xong rồi Tôi đã lên Queen rồi đây, anh em ơi Ôi dồi ôi Mẹ ơi Cái món đồ Chén cuối Chén cuối Chén cuối của mẹ Ra Ra đi cái này cái cuối cùng rồi Không được rồi Phải đập thôi cây thật rồn Bao nhiêu tiền đéo ra Nhưng mà thôi chén cuối Chén cuối Chén cuối Chén cuối Anh em hãy cùng đấu thanh với tôi Chén cuối Chén cuối Cái gì Cái gì Bít ra đây hộ tớ Bít ra đây hộ tớ Tôn Ngộ Không ra đây hộ tớ Ơ ơ ơ Đâu đâu đâu đâu đâu Tôn Ngộ Không đâu không nhìn thấy Không hề nhìn thấy <clears throat> Xếp lại á Anh em á, đang ổn mà Đội hình này đang ổn mà, sao phải xếp lại Anh em, sao anh em lại bảo tôi xếp lại Không được, xếp lại bây giờ đi sao Không được anh em ơi Không được xếp lại đâu Xếp thế này là đang ổn rồi Chén cuối Được quá nhờ, Ui Khỏe <clears throat> Khỏe quá Mấy cái thằng bít vào đây Bây giờ còn tận ba thằng bít Ui nhưng Anh em ơi Ôi cái thằng kia Hơi căng đấy nhá Cái thằng bin bin này đó là Chín Hunter anh em ạ hơi căng Hơi căng anh em ơi Chết rồi Đang bị stun Chết rồi, tỉnh dậy Tỉnh dậy, con mẹ mới tỉnh dậy

sợ thật sự TB3 TB3 lại đây Ui thật chết tôi Có cả bóp à Ơ TB3 đâu TB3 đâu Ui TB3 Cái con live bờ lết live nó 11.000 đam anh em ơi TB3 mất dạng luôn Thôi anh em ơi, cái cái cái kèo này là tôi top 1 rồi đấy. Không phải nói nhiều đâu, anh em nhìn kìa. Anh em nhìn những cái thằng bit kìa. Bít xuống hố Bít xuống hố TB3 nhá Tôn ngộ không 02 nhá Tôn ngộ không 02 nhá Úi rồi ôi tôn ngộ không nhá Tôn ngộ không 02 TB3 6 bít chết hết Ui đội hình này mạnh quá anh em ơi Mạnh quá <coughs> Đảo bên kia ăn cứt đây anh em ơi Không được Không đảo bên kia được Sao anh em cứ bảo tôi đảo bên kia nhở Ui, anh em nhìn thấy clear không? Tôi còn chả nhìn thấy cái bọn bít này đâu á Ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, yếu thế Ui rồi ôi, chết mẹ hết Mạnh mẽ lên Yếu đấy, BKB là xong này Bây giờ nhá, đố thằng nào làm gì được tôi luôn Mấy cái thằng Hunter lại đây Anh em biết tại sao TB không bờ linh không? TB Blink ấy Nó sợ cái thằng Hunter kìa Hoặc là những cái thằng mà nó xếp bo góc ấy Sợ nhất là 9 Hunter thôi anh em ạ à. Đây rồi có quả tim này rồi thì Nói thật với anh em Bọn nó chết Bọn nó chết với tôi Giáp cũng đã đủ dày Thôi Đang thắng đảo đéo gì Anh em cứ bảo đảo ạ Đảo đéo gì mà đảo Đang thắng cứ để yên Ôi quên không lên 10 Mải chém gió ăn cứt này Ui anh em nhìn kia ui bọn biết tôi còn đéo nhìn thấy nó đâu á ui biết vào phát chết hết luôn ạ Ui tôi lộ không kìa Tôi lộ không nhìn kinh nhở Kinh nhở Ui rồi Tôi lộ không khéo thế Đây rồi ô Chết mẹ Thỏ hả luôn mấy cái đi Kiếm con gì cho vào Con này được không Con này được chứ Hợp lý Rồi cho thuyền trưởng hai đi nào Thuyền trưởng hai cũng được Thỏ hai cũng được này Nhưng mà thôi thuyền trưởng nó là hợp lý rồi anh em ạ Tao có BKB mà Để con Titanter đây chả có vấn đề đâu Có BKB mà Live Blade Live được bắn kìa anh em kìa Ui rồi Tuổi tuổi cô ơi Live Blade Live có BKB có sợ gì đâu Thuyền trưởng Ui rồi ui Thế thì thôi chết rồi Trò chơi là kết thúc rồi Trò chơi chính thức kết thúc Trò chơi chính thức kết thúc Kinh Kinh nhở Kinh quá nhở Kinh quá nhở kinh quá nhở ui rồi ơi như nào ui rồi ui rồi top một kỳ diệu vãi anh em thấy trận này được không anh em cho tôi lấy cánh tay của anh em đâu mẹ quỳnh mãn của nhà bà nhãn chưa anh em thấy trận này nó đã đủ mãn của nhà bà nhãn chưa Đây. chính thức lên Queen Xê. Đấm hết anh em ạ à. Bít mẹ coi như là tôn ngộ không các thứ kinh mà vẫn thua thôi Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy Kìa anh em nhìn kiểu những cái đội hình trên nữa kìa Riêng Clyde nhá thì đẩy đi luôn kìa Top 8 kìa anh thấy chưa Còn mấy cái đội hình dạng như kiểu Beat biết các thứ thì ui rồi bọn mày biết vào đây biết vào đây ui có đô lết momo hai lết nguyễn trung đức chúc mừng anh lên queen cảm ơn nguyễn trung đức nhá cảm ơn anh em rất nhiều anh em nguyễn trung đức mà nói chung là cái trận này cũng đen mai còn live blitz này nó lên mới lên được 3 sao anh em thấy là tôi roll rất là nhiều tiền Tôi roll hết cả tiền rồi nó vẫn không lên Đấy, may mà có ra quả trứng đập được cho online blade line đấy Mà con online blade line này rõ là online blade line lừa nhá Anh em thấy không nó ra từ rất sớm Nó ra rất sớm con online blade line 2 sao Thế mà mai đều lên được 3 sao Hồi đen anh em ạ Cũng rất may là vì là tôi đánh hay Nên là tôi đã giành chiến thắng <laughs> Và được lên queen nha anh em nhá Rồi rất là cảm ơn các anh em Và có lẽ là cái buổi livestream hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi Và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhá Khả năng cao là sẽ là 9 giờ ngày mai nếu mà không có gì thay đổi Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em quan tâm thì có thể đăng ký kênh nhá Ấn vào chuông đăng ký kênh cho tôi Và anh em ủng hộ tôi thì có thể à, like cũng như chia sẻ cái ờ, video clip này Cảm ơn anh em rất nhiều Bye bye